Oh! <laughs> anh từ đồng bằng đến biển rừng núi em trốn tìm thành xa con suối con khe buổi đầu tiên với anh còn ngơ ngơ đêm chưa quen giấc ngủ đôi rừng còn em đây gặp nhau đây đã ba xuân rồi đó mà mãi hôm nay ta mới thật hẹn hò thế như mùa miếng suối còn khoe buổi đầu tiên với anh còn bơ ngỡ đêm chưa quen giấc ngủ núi rừng còn em đây vừa mới gặp nhau đây đã ba xuân rồi đó mà mãi hôm nay à mới thật hẹn hò anh tiền sang là hòa cùng lời hát rồi nước cho cành vàng khô tình ca